À, chào các bác nhá hôm nay tôi xin giới thiệu uh, chi tiết với các bác hướng dẫn cho các bác cái cách uh, độ loa chim sẻ nhá độ loa đánh sẻ hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách uh, độ cái loa E898 nhá E898 uh, phiên bản mới điện sạc là 5V có nghĩa là quả pin của nó là quả pin 3,7V một quả pin nhỏ như thế này và nguồn sạc của nó là nguồn sạc 5V thì các bác sẽ dùng chung được với cái nguồn sạc dự phòng của điện thoại nhá trường hợp mà các bác bị hết điện ấy ví dụ như đây là sạc dự phòng điện thoại này là các bác sẽ lấy sạc dự phòng điện thoại các bác dùng chung được nhá thế còn các bác nào ờ, nói chung là mỗi người độ một loa Ờ, có người độ loa 76 có người độ loa 898 nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bác độ loa 898 à, 5V tại vì cái này có nhiều ưu điểm ở cái chỗ là pin nó dùng rất là lâu à, với một quả pin này thôi là các bác đã dùng được à, ờ, 10 tiếng hơn rồi thế còn trường hợp các bác mà đánh xẻ cả ngày thì các bác độ thêm một quả nữa ờ, nhỏ này nữa nằm ở trong này luôn vẫn nằm ở trong loa luôn gọn gàng luôn thì sẽ dùng được tới tận 20 tiếng nhá thế còn về cách độ loa sẻ thì mỗi người một kiểu chơi nhá thì đây tôi giới thiệu với các bác một cái cách này là anh em dùng cũng rất là hiệu quả mà nó đơn giản giá thành nó lại rẻ nhá đó là thứ nhất đấy là các bác à, cản một cái con tụ vào cái dây dương của loa này nhá cản một con tụ vào dây dương của loa này để cho nó nọc âm bát đi thì cho cái loa này ấy, nó nhiều âm chắc nó chỉ còn âm chắc và âm trung thôi nó không còn âm bát nữa nhá thế còn bản thân chính ấy, là cái loa này là nó bát thì nó nhiều âm bát nó nhiều âm bát thì khi đánh tiếng xẻ vậy nó bị ồm nó bị ồn tiếng nó không hay thì độ xẻ nó theo nó không hiệu quả thì các bác làm cho nó giảm âm bát đi thì nó sẽ hiệu quả hơn thì các bác xác định đâu là dây dương nhá là các bác uh, cắt dây dương ra à, cắt dây dương ra này quăng tước ra ngoài nhá à, ờ, các bác hơn nữa tuốt dây đồng ra đây và cái con chiếc hai anh này này con chiếc hai anh này nha các bác nhá à, có rất là nhiều khách hàng đây các bác nhìn đây này tôi hướng dẫn cho các bác luôn nhá à, nó có à, đây là chân này là chân dấu trừ này chân trừ này chân này là chân bắt à, vào cực âm nhá thế còn à, chân dấu cộng là chân bắt vào cực dương thì giờ mình hàn ấy thì mình sẽ hàn vào chân dấu trừ trước này thì nguồn điện nó sẽ đi qua con tụ và nó sang bên này thì còn chân dấu cộng của các bác hàn một trong các chân này thì các bác hàn chân dấu cộng ở đây ấy, thì nó sẽ kêu nhỏ nên trên này nó kêu to dần và nên đến điểm này nó kêu to nhất nhá. nên điểm này kêu to nhất còn các bác mà muốn cái công suất nó được lớn nhất ấy, thì các bác bỏ tụ luôn các bác không cần dùng tụ này nữa bỏ tụ luôn nhé thì các bác sẽ hàn vượt sang chân bên này cái chân âm ấy các bác hàn vượt sang chân bên này Vinh các bác hàn à, vượt sang chân bên này nhá, thì uh, dấu cộng các bác hàn ở điểm cuối này thì nó sẽ đạt được cái âm uh, âm thanh âm lượng lớn nhất nhá, các bác nhá âm lượng lớn nhất ví dụ như cái này tôi đã hàn sẵn đây này đây là dấu trừ này là chân tụ này tôi cắt tụ đi và tôi hàn sang bên này nhé hàn bên này là là chân trừ đây chân âm bên này thế còn chân dương ấy là tôi hàn đến điểm cuối cùng thì là sẽ đạt được cái công suất lớn nhất của cái con chiếc này và cái con chiếc này là nó là cuộn dây đồng nó là siêu chắc này thì các bác à, lấy à, băng dính các bác cuốn vào như này để bảo vệ cho nó nhé và thứ hai nữa đối với cái loa 898 này ấy, nó còn một cái khoang diện tích nhỏ chỗ này thì các bác tôi sẽ chế vào đây luôn nó nằm ở trong luôn như này ấy, là công suất nó lớn nhất thì nó nằm ở trong nó kêu to thì nó cũng hạn chế bị thét nhá tại vì cái lỗ này là mình không, không dùi tôi là tôi không dùi nhá các bác có dùi thì các bác dùi thì bây giờ trước mắt đây là mình à, cắt dây dương qua cái dây dương của à, loa bát ra này cắt dây dương loa bát ra này nhé xong bắt đầu à, dây dương này dây dương nhá dây dương của cái chiếc này các bác hát vào điểm ba hàn vào điểm trên nhé điểm trên con tụ có nghĩa là điểm điểm từ cái dây này ra này có là hàn điểm trên tụ từ mạch ra Vâng. trên Chân mạch non này. À, đây đây. Nhá. À, ờ, xong các bác hàn vào một chân tụ. anh ca này đúng rồi à, các bác hàn lại nhé đây chúng mình tại tại không không bên này dưới này căng ra đây điểm ngoài nữa để em hàn ở giữa đây nha các bác à, hàn cái này vào dùng thước hàn nhé rồi đây là các bác hình dung này hàn cái dây từ trong mạch loa ra ấy là nó vào trên trên của con tụ xong bắt đầu ra cái dây dương ra dây dương để dẫn ra chép nhé ra dương để dẫn ra chép à, còn đấy một ờ, cái dây dương mà ra nó bát ấy thì sẽ đi qua con tụ và nó ra nó bát thế còn cái con tụ này thì con tụ xoay chiều à, các bác thích để chiều nào cũng được quay chiều nào cũng được không cần phải chiều trái phải gì nhé đấy xong bắt đầu các bác à, hàn cái chân tụ này hàn chân tụ này vào à, cái chân bát chân cộng của bát loa nhé chân cộng của bát loa anh ơi đây đây giữ em trước đây, đây giữ em trước. tôi đang bận ừ. đây nó nằm như này không anh cầm, anh anh cầm xong rồi hơi dọc này xuống đó. À, hỏi ra để em hàn được đây các bạn đấy chân đồng này các bạn trồng cái chân luôn trồng cái chân, đấy đúng, đúng rồi, Đúng rồi. đây đây các bác nhìn nhá rồi. Đấy, mình hàn ở chân đây là dây dương nhá thế còn dây âm dây âm ờ, của cái chép này này đây là một chép này các bác hàn trực tiếp vào đây các bác hàn trực tiếp vào cái dây ờ, âm của loa nhé Đấy, vâng, các bác hàn à, trực tiếp vào dây uh, âm của cái bát loa ấy là cái dây âm của chép nhá Rồi được rồi nhá Đấy. Rồi bây giờ các bác bắt nó vào thôi các bác bắt vào con này à, Các bác lưu ý này Cái mạch à, mạch của quả pin ấy là các bác cắm rác dưới nhá à, Các bác à, cắm rác, à, cắm rác trên rồi này Cắm rác trên này mới là mạch của pin này Đấy. Thế còn cái giặc mạch của bát loa các bác cắm rác dưới à, Cắm rác dưới như này à, Cái con này nhá Con này các bác để vào trong anten này Để cho khen này để cho cái anten này này thì để tránh va chạm vào anten này các bác làm cho nó miếng băng dính nhá làm miếng băng dính các bác ờ, dán ờ, cái khớp sau này để nó che cái khớp sau nó khỏi bị ờ, chập nhá. Đấy. Vâng. Đây, phía sau các bác che này nhá phía sau các bác che này lại rồi che lại bây giờ các bác để ngay bên cái sườn anten này này để ngay sườn anten này thôi là đây này có hình dung này em lấy quả pin pin ờ, ba pin nhỏ này đây để ngay sườn anten này là các bác sẽ nắp vào đây nhá nắp vào trong này là tất cả nằm gọn trong này hết nhá đây nằm gọn trong này hết à, các bác để tụ vào cái này nó khỏi bị chạm ờ, vào là được này đấy là tất cả nằm gọn trong này hết nhá đấy rồi vâng. rồi cho anh mượn rồi nhá đấy các bác ờ, đây là tôi ờ, hướng dẫn cho các bác độ cái loa 898 nhá đây là độ tụ và độ chép nằm ở trong luôn thì cái chép này ấy, là mình bỏ tụ của chép đi và hàn sang chân kêu to nhất là cái chiếc này là sẽ phát huy hết công suất của nó nhưng mà nó nằm ở trong loa này trong này này mình không đục lỗ thì là cái âm chiếc nó không phát ra ngoài nhiều thì nó giảm được cái tiếng thét nhá giảm được cái tiếng thét giảm được tiếng ờ, chá trá nhá Đấy. thế còn đây này à, cái loa này là dùng một nó dùng pin như này nhé các bác nhé với một quả pin như này ấy, là căng lên các bác đã dùng được 10 tiếng rồi thế còn các bác là thợ chuyên nghiệp các bác sẽ kẹp tiếp một quả vào đây nhá các bác muốn độ các bác kẹp tiếp một quả vào đây nữa nhá thì các bác câu cái dây này, này cắt dây ra câu sang dây bên này các bác câu đỏ vào đỏ đen vào đen thì các bác sẽ nhập được hai nguồn điện của quả pin này vào một nhé thì là các bác sẽ dùng được ờ, cả 20 tiếng luôn đấy đây là tôi hướng dẫn sơ các bác các bác nào có nhu cầu thì độ như vậy thì độ nhé đây là mình sẽ đưa cái uh, chép này vào trong này tôi lắp lại này đây đấy vâng mà mình sẽ ốc vào em bảo chị đem thẻ cái kim sẻ đây con sẽ ốc lại nhé đấy.